năm rưỡi chiều tối rồi nhá cái này là tối quá rồi đúng rồi gãi đi gãi đi sang gãi kệ đó